Có một câu chuyện về cuộc gặp gỡ của cô gái nhỏ với bà của mình sau bao ngày xa cách. Ấn tượng đầu tiên của cô là mái tóc bà đã bạc trắng, hai má của bà mặc dù hồng hào nhưng đã đầy nếp nhăn, những đường kẻ hẳn sâu và đan chéo. Cô gái nhỏ nhìn thấy những vết chân chim đó bèn đắn đo, sau đó cô hỏi bà. Bà ơi, có phải bà đã già nua đi rồi không ạ? Nghĩ một hồi rồi bà mới trả lời, rất minh mẫn, bà nói. Không, cháu yêu, đôi mắt bà vẫn sáng ngời với thần thái không gì sánh được. Và chẳng phải, cháu yêu ạ, à, ta đã trẻ từ rất lâu rồi. Vâng thưa quý vị, câu chuyện của hai bà cháu khiến cho chúng ta phải suy nghĩ về cuộc đời của con người. Ai rồi cũng sẽ già đi, cũ đi và thật khó để chấp nhận mình đã già. Nói chắc chắn hơn là rất khó để chấp nhận mình già nu hơn nhưng với dòng đời của một người thì trưởng thành còn khó hơn nữa không có cách nào để ngăn chặn quá trình lão hóa tất yếu của cơ thể tuy nhiên thật hạnh phúc cho tất cả chúng ta rằng mặc dù chúng ta mất đi dấu ấn của tuổi trẻ qua vẻ bề ngoài nhưng chúng ta có thể duy trì mãi mãi tinh thần sôi nổi tinh thần hy vọng của sức trẻ nội tại bên trong mỗi con người dù ở độ tuổi nào dù ở các cụ ông cụ bà đã có cháu chắt nhưng giữ được một tinh thần lạc quan trong cuộc sống luôn suy nghĩ tích cực thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến kính thưa quý vị có một thời điểm trong đời chúng ta không có gì ngoài động lực và nguồn năng lượng dồi dào hoặc vẻ ngoài hấp dẫn Chúng ta đã làm lu mờ những tính cách xấu của chúng ta như ích kỷ, cáu kỉnh hoặc khăng khăng muốn lấn át người khác và luôn nghĩ cho bản thân nhiều hơn, chúng ta chìm trong danh lợi tình. Khi sự say mê hay vẻ yêu kiều của tuổi trẻ không còn nữa, và rồi những tính nết khó ưa đó sẽ trở nên nổi bật với sự trần trụi làm ta phải giật mình. Sẽ thật là tỉnh táo nếu chúng ta biết dừng lại và tự nhìn nhận bản thân trước khi quá muộn. Trong khi vẫn còn đủ thời gian để sửa chữa những tính cách gây mất lòng mà chúng ta đã cố gắng che lấp thời còn trẻ. Nếu không được tu dưỡng sớm, chúng ta có thể gây ra nỗi bất hạnh thực sự cho sau này. Cần trau dồi sự rộng lượng, lòng nhân ái và vì người mà suy nghĩ, cảm thông hơn, khoan dung hơn với người khác Chúng ta cần đánh giá cao giá trị của mỗi người với tư cách là một cá nhân và cần nuôi dưỡng tấm lòng độ lượng, cho phép người khác quyền suy nghĩ và cảm nhận khác với chúng ta. Đây chính là những phẩm chất của trí óc và trái tim mà sẽ bồi đắp và làm giàu cho chúng ta qua năm tháng. Nếu không có chúng, chúng ta sẽ chỉ chiêu mời những nỗi cô đơn đắng ngắt vào những năm tháng cuối đời. Hầu hết những người già trước tuổi đều như vậy. Không phải vì các khớp hoặc cơ bị khô cứng lại mà là do tâm trí họ khô cứng. Trở nên cứng nhắc và cố chấp. Miễn là trí óc vẫn còn tỉnh táo, linh hoạt, bao dung và không bị chi phối bởi hận thù và oán giận. Nó sẽ có khả năng hoạt động với hiệu năng tối đa trong nhiều năm. Và hãy nhớ câu nói của người xưa, hãy cùng nhau trưởng thành vì điều tuyệt vời nhất còn chưa tới. Vậy thì khi chúng ta còn trẻ hoặc chưa hẳn đã già, sẵn sàng thay đổi bản thân để tuổi trẻ không hối tiếc khi thời gian qua đi. Những kế hoạch cho tương lai và nhất là giữ một tinh thần luôn luôn lạc quan. Cùng với đó là truyền sự lạc quan với những người xung quanh, mang một năng lượng tích cực cả về tinh thần vốn sống cùng với những khả năng trao dồi kiến thức tích lũy trong những năm tháng sống trên đời này. Đừng để tuổi tác ngày càng tăng lên mà chúng ta cứ mãi ngây ngô để khiến sự trưởng thành bị chững lại. Để rồi chúng ta mới có thể tự tin giống như bà lão ở đầu câu chuyện. Luôn luôn thản đáng để đối đáp một cách lạc quan với cháu gái của mình. Đối với các thế hệ trẻ cho tương lai, nếu những cha mẹ Ông bà, các bậc tiền bối nghe được câu chuyện này, xin hãy để lại bình luận phía dưới. Để có thể sẵn lòng chia sẻ những giá trị vượt thời gian mà phân định rõ đúng sai, truyền cho thế hệ tương lai thông qua những kiến thức uyên thâm và kinh nghiệm xương máu của mình. Xin hãy để lại những thông điệp ý nghĩa truyền lại cho thế hệ tương lai để thế hệ trẻ lớn lên trên một nền tảng đạo đức vững vàng. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đăng ký kênh Radio Sống Đẹp. Kính chúc quý vị có một giấc ngủ an lành, một tâm hồn thiện lương, một trái tim bao dung và một cơ thể khỏe mạnh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.